Quý vị thân mến, nhân sinh tại thế, 10 phần thì có tới 7 đến 8 phần là không như ý. Mệt mỏi chán trường, đó là điều đôi lúc không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ủy khuất, bi thương hay tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, thương tổn thì cũng nào có ích gì. Chỉ bằng mệt thì cứ nghỉ, khỏe thì làm, buồn thì cứ khóc, vui ta cứ cười. Và ngày hôm qua không thể quay trở lại ngày hôm nay bận đến tối tăm mặt mũi còn ngày mai thì không thể nghĩ trước được điều gì đời người chỉ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba ngày ngày hôm qua ngày hôm nay và ngày mai vậy thì làm gì để cuộc sống được thành thơi an nhàn đây những ngày đầu xuân năm mới nguyên ngọc xin phép được chia sẻ với quý vị 10 bí quyết sau kính mời quý vị cùng lắng nghe Đời người không cần quá nhiều thứ, chỉ cần bạn sống khỏe mạnh, có một gia đình, một tình yêu chân thành thì đã là quá đủ. Bạn sống đơn giản, cuộc sống cũng giản đơn. Kỳ thực, nhân sinh muôn nẻo, ít nhiều đều có trông gai, cuộc sống muôn màu, ngọt bùi cay đắng, đó là điều khó tránh. Tuy nhiên, lựa chọn giản đơn lại chính là sự lựa chọn nhẹ nhàng, hạnh phúc nhất. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc thực sự. Tự mình biết đủ, ắt sẽ thấy an vui, khoan dung, rộng lượng sẽ thấy mình to lớn. Vậy nên, việc nhấc lên được thì cũng cần buông xuống được, không nên việc gì cũng để trong tâm. Cuộc sống không cần diễn tập, mỗi phút qua đi đều là vĩnh cửu. Đời người chỉ có một, chẳng có lần hai, vậy nên cần trân quý mỗi thời mỗi khắc, hiếu kính cha mẹ, yêu thương gia đình. Việc mất có thể kiếm, tiền hết có thể làm, nhưng cha mẹ không còn là điều đáng tiếc nhất. Cha già mẹ yếu, điều song thân cần không phải là tiền bạc mà là sự yên bình của con cháu, sự thăm hỏi sớm chiều của con cái. Tết đến, hãy về với cha mẹ khi còn có thể. Người thành công đều là vì vượt qua được áp lực Thử hỏi có ai nên khôn mà chưa từng dại, đã làm người ai mà chẳng có lúc sai lầm. Vấp ngã khổ đau ấy chính là bàn đạp, là thử thách để tôi luyện thân mình cho thêm mạnh mẽ mà thôi. Cuộc sống là một trường tôi luyện, cũng tựa như ngọc không mài thì không sáng. Người không vấp ngã, người chẳng thể thành công. Và chúng ta muốn thành công, ắt phải qua áp lực, phải qua rèn rũa, Rèn rũ ở đây không chỉ là kỹ năng mà trên tất cả đó là nhân phẩm, nhân phẩm đủ đầy thì kỹ năng ắt tự có. Có câu, sau cơn mưa sẽ có ánh cầu vồng. Vậy nên khi bạn gặp khó khăn, gặp áp lực, hãy cứ tự tin vững bước tiến về phía trước. Bởi đây chỉ là khảo nghiệm trước khi cuộc sống ban cho bạn món quà mà thôi. Người xứng đáng ắt sẽ có phần tương xứng, kẻ chẳng đủ tầm đâu thể nhận phần hơn. Việc nghĩ không ra thì đừng nghĩ, điều không có được thì không cần có nữa. Việc nghĩ nhiều mà chẳng thông thì chi bằng chẳng nghĩ nữa, đau đầu khổ thân, tứ chi mệt mỏi. Thứ không phải của mình có muốn cũng chẳng ích gì, thứ của mình thì sớm muộn cũng về với mình. Hãy cứ tùy kỳ tự nhiên, dục tốc bất đạt. Chấp nhận chính là sự lựa chọn khôn ngoan, dù là chấp nhận sự xuất hiện của một người hay chấp nhận việc của một người không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Vạn sự trên đời đến và đi đều bởi chữ duyên, còn duyên thì sẽ ở, hết nợ thì sẽ đi, vương vấn làm chi, đôi bên sầu muộn. Chọn sai rồi, dừng lại nghĩa là chọn đúng. Con người rất khó để sửa đổi chính mình và cũng không dễ để nhận thấy mình sai. Nhận ra biết mình sai là tiến bộ rồi, người biết sai sửa sai chính là bậc anh hùng. Người ta chỉ cười những ai cả đời không dám đột phá bản thân, chứ không cười những ai dám làm, dám chịu. Thời gian chính là vị thầy công bằng nhất thế gian. Có những chuyện trên đời dù xảy ra thì thấy bất công vô lý, có thể khó chấp nhận. Tuy nhiên, nhân quả là công bằng, mọi sự trả vay đều sẽ được thời gian tính toán công minh. Ngoài bản thân bạn ra, không ai có thể làm bạn gục ngã. Cuộc sống có rất nhiều điều khiến cho bạn sấp ngửa, tuy nhiên điều thực sự làm bạn gục ngã lại chỉ có thể xuất phát từ trái tim bạn. Một nhẫn không chỉ vạn sự hòa mà còn là nền tảng để trí huệ sinh ra – Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà là thể hiện của bậc quật cường đại trí. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Ngày hôm qua không thể quay trở lại, ngày hôm nay bận đến tối tăm mặt mũi, ngày mai không thể nghĩ trước điều chi, đời người chỉ quanh quẩn lại cũng chỉ có ba ngày. Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Cũng như vậy, Đời người chỉ có 3 giai đoạn, quá khứ, hiện tại và tương lai. Hãy để những gì không vui ở lại quá khứ, để những thứ quý giá ở cùng hiện tại và đem hy vọng đặt vào tương lai. Chuyện quá khứ là chuyện đã qua, có sầu não và hối hận cũng không thể quay lại. Chuyện của hiện tại là chuyện chắc chắn sẽ trải qua, dù có gian nan vẫn phải tiến bước. Còn chuyện của tương lai là chuyện không dự liệu được không cần thiết phải băn khoăn, lo lắng. Mặt trời của ngày hôm qua không thể làm khô quần áo của ngày hôm nay. Đắm chìm vào quá khứ chỉ khiến bản thân thêm thống khổ. Mưa lớn của ngày mai không thể xối ướt bản thân của hiện tại, vậy nên có băn khoăn lo lắng về ngày mai cũng là thật ngốc nghếch. Khẽ đóng lại cánh cửa của ngày hôm qua, sống tốt cho hôm nay và hướng về ngày mai. Kỳ thực, quan trọng nhất của đời người chỉ có một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Hôm qua ý nghĩa ở chỗ giúp chúng ta đi một ngày đàng, học một sàng khôn, không ngừng tôi luyện bản thân. Ngày mai ý nghĩa ở chỗ giúp chúng ta đặt mục tiêu, bổ sung cho khuyết điểm, có động lực để tiến bước. Còn ngày hôm nay, hôm nay ý nghĩa ở chỗ để chúng ta vã mồ hôi, trải qua gian khổ để bản thân trưởng thành hơn. Thành tựu lớn nhất của đời người chính là ngày hôm nay. Huy hoàng của hôm qua vẫn chỉ là quá khứ, đừng dương dương tự đắc, gian khó tột cùng trước mắt là trải nghiệm, đừng phiền muộn. Cần xóa bỏ quá khứ mới có thể mạnh dạn dám nghĩ dám làm. Ngay lúc này đây, hãy nỗ lực thì sau này mới không hối hận phải ra sức chuẩn bị cho tương lai thì sau này mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Bất cứ chuyện gì cũng đều có thể giải quyết thay vì lún sâu vào lo lắng, buồn phiền, chi bằng hãy thuận theo tự nhiên. Hôm qua, dù như thế nào cũng đều không thể trở lại, chúng ta đừng nghĩ đến nữa. Và hôm nay, dù khó khăn thế nào thì cũng đều phải tiến bước, chúng ta hãy cố gắng. Ngày mai còn chưa tới, hà tất phải băn khoăn, tất cả hãy để tùy duyên. Chân quý hiện tại, đừng đợi để đến khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua rồi mới lại hối hận. Đừng để đến khi tương lai không được như ý mà ôm hối tiếc. Bản thân không thể đào ngược những tháng năm đã qua, vậy nên mỗi ngày trôi qua đều là báu vật. Hãy sống thật tốt và ý nghĩa cho ngày hôm nay để không thẹn một kiếp người. Chính vì thời gian không thể quay trở lại nên mới quý giá vạn phần đến thế. Đời người chính bởi vì không thể lặp lại nên vừa có đau buồn vừa có mỹ hảo. Những nỗi đau mà bạn trải qua đều là huân chương dành cho bạn. Những nỗi khổ mà bạn nếm trải đều là con đường để đi tới tương lai. Từ nay về sau, hãy giữ vững tâm như thùa ban đầu, không sợ gian nan, không phụ những tháng ngày tươi đẹp, tiếp tục bước tiến radio sống đẹp tối nay xin được dừng lại tại đây kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý và mong rằng 10 điều vừa rồi sẽ giúp cho quý vị được thảnh thơi an nhàn suốt cả đời